Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trong bối cảnh các dự án giao thông ở Việt Nam hầu hết đều chậm và lùi tiến độ, thì những dự án về đúng tiến độ đã được coi như những điểm sáng cần được nhân rộng. Vậy nhưng có một dự án còn về vượt tiến độ đến hơn 3 tháng. Đó là dự án cao tốc Nhà Trang Cam Lâm, một dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho chủ đầu tư thông xe tuyến cao tốc Nhà Trang Cam Lâm –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 nằm ở trung tâm Nam Trung Bộ. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm kết nối với cao tốc Phan Thiết Dầu Dày, tạo thành xương sống các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, kéo theo sự phát triển của bất động sản, du lịch xung quanh cũng như các ngành kinh tế xã hội. Theo chủ đầu tư, dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm Hoàn thành đưa vào thông xe sớm sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đang bước vào cao điểm mùa du lịch, lượng khách di chuyển đến và đi rất lớn. Ngoài ra, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm – sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân trong khu vực, giúp giảm tải cho quốc lộ 1. Cùng với đó, xe lưu thông trên tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam sẽ vào cao tốc tại nút giao quốc lộ 27C và ra cao tốc tại nút giao quốc lộ 27B. Xe đi từ Nam ra Bắc theo hướng ngược lại. Hiện tại, những hạng mục cuối cùng như kẻ vạch đường, đặt biển báo đang được doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành, kịp tiến độ cho ngày thông xe sắp tới. Dự án đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng công trình. Dự kiến đoạn cao tốc nhà Trang Cam Lâm vận hành thử từ tháng 6 và chính thức thu phí vào tháng 9 năm 2023. Để thi công dự án, chủ đầu tư đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại – như làm con lươn cứng bằng máy nhập từ Đức. Đây là công nghệ làm con lươn mới nhất trên thế giới và doanh nghiệp đã áp dụng vào để xây đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Điểm khác của hệ thống con lươn cứng là cao hơn hệ thống cũ và không cần lắp tấm chống chói bên trên. Đặc biệt là công nghệ xây dựng giải phân cách giữa là bê tông xi măng đổ liền khối tại hiện trường bằng máy chuyên dụng của Đức, giúp bề mặt bê tông láng mịn, không có hiện tượng đứt nẻ. Ngoài ra, còn có máy trộn bê tông nhựa chuyên dụng của Đức, giúp tăng tốc độ thảm, có thể thi công làn 8m so với công nghệ cũ chỉ thực hiện làn 4m. Các công nghệ mới đã giúp tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí của dự án. Hầm dốc san chính là hạng mục quan trọng nhất của dự án, gồm có hai ống có tổng chiều dài 1,5 km trong đó mỗi ống dài hơn 700 mét. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Vào giữa tháng 5 năm 2022, các đơn vị thi công đã khơi thông hoàn toàn hầm dốc sàn vượt hơn 3 tháng rưỡi so với kế hoạch. Dự án cao tốc nhà Trang Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc nhà Trang Cam Lâm, tập đoàn Sơn Hải doanh nghiệp thực hiện dự án. Theo lãnh đạo tập đoàn Sơn Hải, được sự đồng ý của Thủ tướng trong chuyến công tác vào năm ngoái, doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ mới thi công giải phân cách kết hợp chống chói cao 1,2 m, tiết kiệm và an toàn hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã bỏ thêm kinh phí để mở rộng phần lề đường so với thiết kế mỗi bên 0,5 m, giúp cao tốc an toàn hơn. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án không thay đổi. Tập đoàn Sơn Hải cam kết, khi đưa vào sử dụng, mặt đường bằng phẳng không lằn lún, không bong bật, êm thuận kể cả đoạn tiếp giáp vào cầu, khi lưu thông không gập ghềnh. Đồng thời trong mọi trường hợp xe quá tải trọng, quá lưu lượng, thời tiết bất lợi, cũng không làm thay đổi nội dung cam kết bảo hành 10 năm. Cũng như nhà nước không chi bất cứ một khoản tiền gì trong quá trình duy tu sửa chữa trong thời gian bảo hành. chủ đầu tư cho biết, dự án cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ trở thành tuyến đầu tiên triển khai hệ thống giao thông thông minh ITS, hệ thống giao thông thông minh toàn diện tại cao tốc Nha Trang Cam Lâm, bao gồm cả hệ thống giám sát điều hành trên tuyến và hầm, hệ thống thu phí không dừng, hệ thống thông tin liên lạc, camera giao thông. Trên đây,